quá là tuyệt vời rồi phải không ạ ở trên kênh của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta ăn đề và ăn được hai nháy lô thì kênh của chúng ta thì ăn được ờ, ba uh, bốn ngày hôm nay rồi chúng ta đều ăn được đề anh em nhé quá là tuyệt vời và lô ngày hôm qua thì chúng ta ăn được cái đề chạm năm cuối cùng và bạch thủ lô là con 88 ngày hôm nay thì uh, tiếp tục ăn được cái chạm một là con 10 này và con 64 này quá là vui phải không ạ anh em nào mà ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được con đề 10 này đè lui của mình em nhé và con 64 này hai nháy phải không ạ thì để lại cho mình một cái bình luận một lượt like dưới phần video ngày hôm nay thì quá là tuyệt vời phải không ạ quá là vui sướng rồi đó nô đè lui của mình thì khá là ok đừng tiếc một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh em nhé thì hiện tại của chúng ta thì bây giờ thì chúng ta hết cái đề chạm rồi thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em tiếp một cái chạm nữa để chúng ta lui và cái đường cầu lô khung anh em nhé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 ngày hôm nay thì bắt cho em là 20 và 02 và xiên với lại 67 đây ngày hôm qua thì à, bắt cho em là 6776 xiên đến 17 thì nó không qua không có phải không ạ thì chúng ta chỉ ăn được con đề 65 ngày hôm qua thôi đó thì ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục ta chiến thắng được con uh, lô 20 và con 67 thì chúng ta ăn được cả lô ăn được cả xiên này đó, đề thì ngày hôm nay thì mình kết 383 nhưng mà nó không ra ra con 10 nhưng mà dù sao thì uh, anh em ở trên Zalo chúng ta cũng chiến thắng được 3 4 ngày liên tục rồi cả lô cả đề thì anh em nào mà ăn được cả lô cả đề thì để lại cho mình một bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé đó để cho kênh phát triển hơn nữa để giúp đỡ được mọi người nhiều hơn rất chi là vui phải không ạ rồi ok thì uh, cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em thì mình trước tiên đi về phần chốt số thì mình đã giới thiệu qua về phần Zalo này thì anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình em nhé 0566 517 326 thì phí 500k mãi mãi anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình mãi mãi anh em nhé đó có rất nhiều anh em vào chơi nên là anh em nào vào chúng ta thì không lọc lá để cả chị thu 500 mãi mãi anh em nào vào có cầu kèo tốt thì để mình chia sẻ cho anh em để anh em chơi trong buổi chiều hàng ngày để cho mọi người cùng biết nên là mình chỉ thu cái phí này để lước thuốc thôi anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn với mình không thì chúng ta tham khảo trên kênh anh em nhé Zalo 0566517326 rồi ok thì anh em để ý luôn đây cho mình trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đà của chúng ta kết hợp với chạm thì mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất anh em nhé thứ năm hàng tuần ở giải đặc biệt của chúng ta này kết hợp với giải 3 hai con này thì chúng ta kết hợp lại chúng ta có bộ đề 33 này đề lui tuần đề lui tuần thứ 5 này ghép lần lượt của chúng ta thì có vô đề 33 của chúng ta thì có 33 này 88 này 383 thì mình sẽ đi test cho anh em nhé thứ năm ngày 13 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 38 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 3 này và ăn thẳng con 38 trong bộ đề 33 tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến thứ năm hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 53 thì chúng ta ăn chạm 3 anh em nhé thứ tư thứ năm ngày 20 tháng 10 của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 34 và chạm 4 kép lần lượt của chúng ta thì có 343 này 393 này 848 này và 898 8 số để chúng ta lôi tuần thứ năm ngày 20 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 98 thì chúng ta đã ăn được con đề 98 này trong bộ đề 34 tiếp tục chủ nhật này đề về 43 này thì chúng ta ăn được cái chạm 4 này và ăn thẳng con 43 tiên xong mình lại đợi thứ 5 ờ, hàng tuần 04 này 39 nữa này thứ năm ngày 27 tháng 10 này thì chúng ta có bộ đề bộ đề 14 và chạm 6 bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 191 646 và 696 8 số để chúng ta nuôi tuần thứ năm ngày 27 tháng 10 ngày đầu tiên đề về 41 thì chúng ta đã ăn được con đề 41 này trong bộ đề 14 tiếp tục thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 76 này anh em này 76 thì chúng ta ăn chạm 6 anh em nhé thứ tư đề về 46 thì chúng ta ăn chạm 6 tiếp và ăn thẳng con 46 này trong cái gian 8 số. Thứ năm ngày mùng 3 tháng 10 này, tháng 11 này, đề về 19 thì chúng ta cũng ăn được. Nói chung là chúng ta ăn được ít nhất là cũng được một lần và một lần chạm anh em nhé. lên là anh em có thể kết hợp cho mình cả chạm vào cái bộ đề này. Thì thứ năm ngày mùng 3 tháng 11 của chúng ta thì có chạm 8 này. Và bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này và 787 để chúng ta nuôi tuần mùng 3 tháng 11 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 87 thì chúng ta đã ăn được con đề 87 này và ăn chạm 8 và ăn bộ 23 tiếp tục chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm tuần này của chúng ta ngày 10 mùng 10 tháng 11 này thì nó lại chỉ cho ta thì cái bộ đề kép 6611 anh em nhé và chạm 6 bộ đề 11 của chúng ta thì có 11 này 66 này 161 đường cầu này của chúng ta thì chỉ có bốn số thôi anh em nhé anh em nào mà trùng cầu với mình thì chúng ta nuôi bốn số này không để anh em lên đánh đủ cả cái chạm 6 này chạm 6 này của chúng ta nếu mà chúng ta đánh tổng thì chúng ta chỉ có 20 số thôi ở đây thì có 66 rồi 161 thì cũng là chạm 6 rồi chỉ có duy nhất con 11 này chạm 6 của chúng ta là 19 số thì con 11 này là 20 số thì chúng ta nuôi anh em nhé <coughs> đây là cái đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ năm về đường cầu lô khung của chúng ta lô khung thì uh, khá là ok phải không ạ lô loco vừa rồi chúng ta gãy cái cặp 0220 thôi nhưng mà chúng ta ăn rèn như thế thì chúng ta không thể thua được phải không ạ mười ba tháng 10 này đường cầu này thì mình cũng có chia sẻ cho anh em rồi anh em nhé anh em có thể là xem lại cho mình ngày hôm nay thì mình sẽ test qua cho anh em thứ năm này cặp 707 thứ năm để chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 0770 này anh em này 0770 cả cặp tiếp tục khuyên xong và đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 20 tháng 10 thì chúng ta có cặp 2882 này để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên không ăn được này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 28 anh em nhé tiếp tục khiên xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 27 tháng 10 thì chúng ta cặp 303 này lui thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày thứ sáu thì chúng ta ăn được con 0330 thì chúng ta cũng ăn được cả cặp ba nháy phải không ạ tiếp tục lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 3 tháng 11 này thì chúng ta cặp 7887 để lui thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu không ăn sang ngày thứ hai thì chúng ta cũng ăn được ba nháy anh em nhé 7887 cái đường cầu này vừa rồi thì mình cũng có chia sẻ cho anh em rồi đó cái đường cầu đấy ăn được cả chạm 8 và ăn được 7887 ăn được cả cặp đấy thì nó vẫn còn chạy thì anh em tiếp tục vào chơi anh em nhé mình chia sẻ cho anh em là những anh em nào mà chúng ta mà mới vào thì chúng ta chưa biết thì anh em có thể là test cho mình bởi vì trong những cái lúc mà mình làm video này thì đôi khi là nó cũng nhầm lẫn nên là anh em để ý cho mình anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp 4774 để chúng ta khung 3 ngày cho mình thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nhé đó đây là cái đường cầu lô khung để chúng ta chơi và tham khảo trong vòng 3 ngày cho mình thì cái đường cầu lô khung thì đa phần là nó ăn ngày thứ hai thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta cái tuần này anh em nhé đề lui tuần thứ năm của chúng ta có cái chạm 6 và bộ đề 11 này mình khuyên anh em là chúng ta lên vào cái chạm 6 này anh em nhé lên vào cái chạm 6 này cho mình đừng có tham lam ít số đi của chúng ta thì không bao giờ nó cái tỷ lệ của nó rất chi là thấp nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé về cặp lô khung 04774 này của chúng ta chơi từ ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật cho mình anh em nào mà trùng cầu trùng kèo thì anh em vào tiền không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo anh em nhé không có gì là chắc chắn 100% cả còn đâu anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn với số Zalo trên màn hình đây 0566517326 phí 500k mãi mãi thì Zalo sẽ chốt cho anh em là một cặp lô xiên 2 và đặc biệt 10 số đánh ngay tỷ lệ ăn rất chi là cao thì ở trên Zalo thì gần đây của chúng ta rất chi là đỏ anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn vào giao lưu cùng đội ngũ kênh của mình anh em nhé Zalo 0566517326 phí 500k mãi mãi chỉ dành cho những anh em nào mà không có thời gian soi cầu xa bờ loạn số thì anh em kết bạn không của chúng ta tham khảo trên kênh trên kênh của chúng ta thì cũng khá là ok phải không ạ kênh của chúng ta thì à, cái tỷ lệ nuôi của chúng ta thì nó ra là mình nên 10 cái video thì nó ăn ít nhất là cũng ăn được 8 cái video anh em nhé nên là mình cũng chả khuyên anh em là nhất thiết là chúng ta phải chơi hoặc như nào anh em trùng cầu trùng kèo chia sẻ nhau cùng chơi thôi